Do it for the glory! chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với channel của tôi lại là tôi Kuyan đây Và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với một video FIFA đường của mình Yes Và trước khi bắt đầu video FIFA này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn cũng đừng quên lắm vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi Ok anh em ơi thì ngày hôm nay tôi đã quay trở lại đến với kênh FIFA rồi đây Và thực sự là phải xin lỗi mọi người bởi vì là một tuần qua mình đã không ra một cái video FIFA nào cho mọi người coi cả ờ, Tại vì mình bận nha các bạn ơi chứ không phải là bởi vì là mình lười người đâu nha các bạn ơi Nhưng mà thôi em sao hôm nay á, là mình đã quay trở lại đến với Free Fire Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại đến với một cái ý tưởng Mà phải gọi là thật sự là thú vị luôn ừ. Đó chính là thử thách solo nhưng mà anh em biết là thử thách solo là bình thường là tôi sẽ gọi là couple với ai đó để chơi với Sigo đúng không anh em nhưng mà hôm nay tôi sẽ gọi là chung team với Sigo để tiêu diệt Simi mày nói gì cơ à, em vậy có cái phản bội sim hả cái gì cái gì mà phản bội chơi quá the heo Trời ơi, ông ông không đi ra tường đi đâu rô là sao? <laughs> Nhưng mà quan trọng là Xuyên có dám chơi không? Bây giờ là Kai với Rô sẽ kết hợp lại bắn á. À, ok, chơi chơi tôi cân hai cho hai người coi luôn nè. Damn, siêu đời cân hai luôn rồi. Quá. Ghê rồi, ghê rồi. Hai người dám. Wow. Dám chung với nhau. Vậy okay. để tôi chơi hai người nè. Ok các bạn ơi Và bây giờ chúng ta sẽ không nói nhiều nữa Bắt đầu vô trận tự chiến đó nào Let's go Let's go Ok, tất cả anh em ơi Thì bây giờ chúng ta đã đến với trận tự chiến đầu tiên Ok mọi người, thì à, nói chung á là mình à, chơi cái này là chúng ta sẽ đến với một cái thử thách đó chính là Kaigon và Sigo à, thử thách uh, solo với Simmy ấy. Bắt uh... Ờ. cô thì có gì sao đâu. Trời ơi nghĩ sao hai thằng con trai khỏe to như do vậy đi bà đi gọi là đi solo với tôi. Trời anh ơi. Trời. Rồi <laughs> rồi chơi chém đếm bom luôn. Anh lại chơi chờ đếm bom đó hả? Anh của trường em đó nha. Ok. Đâu chơi đếm bom đâu. Nhưng mà ở trong cái luật chơi này là Oh man oh. Thôi mình chơi Mình chơi dịu dịu hiền lại tí đi rồi Em nghĩ là mình nên dịu hiền lại tí Bắt đầu mấy bạn fan bảo mình Mấy bảo mình là chơi bắt đẹt á anh em ơi Nói chung á là trong cái luật ngày hôm nay á Là tôi với Ro sẽ gọi là đấu với Simi Nhưng mà Simi sẽ được dùng tất cả loại súng đó nha các bạn ơi Nhưng mà riêng mình với Ro á là chỉ được sử dụng súng lục thôi đấy đúng đúng được đấy nói chung là dùng xúc lục là cũng đủ với mình rồi các bạn à tuy là mình không có bắn hay sợ cái thứ nhưng mà à, hai ông chết với tôi trời ơi ghê ghê ghê xin gãy xin gãy à rồi ok không không được dùng kỹ năng luôn dùng ok trời ơi trời ơi trái bom nữa <laughs> trời à, ơi không, không, không, không. không khói nữa trên đi chơi ít hả thấy gì ở từ từ từ từ từ bên hai từ đây đây đây đây <laughs> rồi ây da chim à chim ơi Woo! đâu không xíu Ôi ừ. trời ơi cay ơi, cay khinh thường sim là cay sai rồi. Em em cố gắng bắn hết headshot anh trai mà bắn không được á. Rồi mình có cái lỗi với cô quá. Bắn nạt luôn À. Bắn cay chết đâu đây, đúng rồi, bắn cay chết để canh theo dõi rô. Đấy và giờ tôi đang thấy siro các bạn ơi. <laughs> Quá rồi, bơm keo cái thứ. Rất là điển các bạn à. Bơm keo các bạn có thể thấy là rô đang múa rất là đỉnh các bạn ơi như là một bác cô được không vậy thầy quá ơi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi quá anh trời ơi tìm đâu xì mà đi không ra ném bơm tiếp đó Diêu không ra là rô ném bơm đó đúng rồi bơm keo ngày ra đúng rồi đáng sợ mình mình sợ là xong cái trận này xong á mọi người ơi hay quá ơi em hiểu không không cần quan sát chỉ cần vào thân thôi không cần quan sát <laughs> mình sợ là chơi xong cái trận này à, chắc uh, simi giận mình luôn các bạn mình biết sao sim cảm luôn thôi cho sim đấu với cài chứ đấy ok đúng rồi đấy mình cũng nghĩ là như thế các bạn à mình cũng nghĩ là bây giờ chúng ta nên chia ra không bây giờ cai là sẽ bắn với sim trước nếu mà cai mà có chết đi thì sau đó sẽ tiếp tục là tới go anh em à nếu như mà cai có chết thì go sẽ ngồi cười cai <laughs> yên tâm sim gà lắm anh em chơi được Mình chơi được các bạn đây Rồi ok Cay Rồi <laughs> Đây đây đây đây Cay à đây Cay sim solo trước nha Đừng bắn rô nha Cay sim solo trước nha Thấy ông đâu mà bắn Đúng rồi, Cay gãy gà nè À đầu kia hả Chim mà Ui à. bên này hả Không cay cay bên kia cay bên kia à, bên nào này. cái đó là rô Cái đó là rô Chim mà Chim mà Quan row à! Ơ à, mình bấm nhầm kỹ năng nha các bạn. Mình mình sẽ thề với đen luôn rồi cái này tôi bấm nhầm nút kỹ năng chứ không phải là tôi cố tình đâu nha anh em. No! Siêu cầm một bé bố bôi. Siêu dạ. cầm một bé bố bôi. Anh. Dạ. Anh đồ. Dạ. Trời tôi ghê rồi. Anh đồ. Anh em thấy pha đó không anh em? Ghê thực sự luôn đấy. Em à, để anh nói cho xin biết. Đừng bao giờ khinh thường người khác Mày có tin tao kêu Simi grab cho mày nghe không mày Ok anh trai Thôi baby Bây giờ để cho gọi là Cho nói thêm kịch tính thì uh, Mình sẽ nhường sim ba bán Mình sẽ tự sát ba bán cho cai đón mình Ok ok anh trai Rồi ok Nói chung là ba ờ, Nói chung là trong ba ván này Em với sim sẽ tự đấu nhau đúng không Đúng rồi hmm. Sigo đã tự tử rồi các bạn à Không sao mình chơi được Anh em yên tâm tôi chơi được Úi trời mù Úi trời mù Úi ơi Sắp sắp sắp quanh rồi em Bôi à Ok các bạn ơi Trận 1 kết thúc Chúng ta đến với trận tiếp theo nào Let's go Ok anh em ơi Và bây giờ chúng ta đã quay trở lại đến với ván tiếp theo rồi đây các bạn ơi Và bây giờ ở ván này á Thì mình à, như cái luật lệ cũ á nha các bạn ơi Là ba trận đầu tiên ba trận đầu tiên tại vì hồi nãy cũng cũng là gián cuối rồi các bạn à Nên là mình thắng luôn Còn ở đây á là chúng ta sẽ ba trận đầu tiên Mình sẽ solo riêng với lại Simi rồi các bạn à Đấy Chơi thế nó mới gọi là à. fair play anh em hiểu không Đấy người ta gọi là túi Ôi dồi, Sim sim lúc nào cũng nghĩ là sim cay bắn nạt kia hết trơn <laughs> cay bù quá. ờ chứ bình thường lúc mà nó, nó bắn cay nó không kia là nó bắn nạt cay à đúng rồi thiệt tình luôn á chim bắn nạt cay nhiều lắm luôn chim thảo tao quan tao chết đi ừ. Đợi ba anh bạn nói thế thì tình nghĩa cái này cái này người ta gọi là gì ta này người ta gọi là hảo người yêu cái chuột cái... à, hảo cái chuột cái chuột à chuột xin bị lỗi rồi chuột xin bị lỗi rồi no. tôi tôi đang thấy chuột xin bị lỗi đây tôi đang thấy chuột xin bị lỗi đây bên kia kìa à, khó chịu quá ấy dầm oh. nhầm đối tượng nhầm đối tượng nhầm đối tượng nhầm đối tượng nhầm đối tượng nhầm đối tượng nhầm rồi, rồi rồi rồi rồi cứ uh, mua mua ô cứ mối để để em cài thấy cài còn nửa ống máu rồi à? no rồi đau luôn thua rồi các bạn ơi chừng đi đua rồi yes you Ủa rồi. Sao em chém chết đi rồi sao không chết đi gục hả sao không chết đi nghe hết rồi định che hết <laughs> anh biết đâu ba không không hồi nãy chúng ta đã ra luật là ba trận đầu tiên là chỉ có em với sim thôi đấy hiểu không đâu hồi nãy là trận nãy khác chứ à trận này nãy khác à phải cái đó là em ôi tôi đang theo dõi siro của à, góc cam của siro các bạn à và thực sự là nó nhức đầu phải rồi trời ơi oh my god oh my god oh my god oh my god dưới đầu quá dưới đầu quá wow đêm đỉnh mình mình mình mình bị loạn cái đấy lắm luôn mọi người trời ơi đêm bạn không biết sao nhưng mà cứ mỗi lần cây nhìn màn hình mình cây lại kêu nhích đầu cho khi tôi thấy bình thường rồi ta mấy bạn ờ. trời Trời, cái đó là do Siro đẩy vậy thôi các bạn nào mà đang coi video mà các bạn thấy gọi là màn hình của Siro chóng mặt thì các bạn đừng quên để lại bình bên dưới nha Trời đây tôi sẽ diễn tả lại cho anh em coi trên màn hình nè Đó, Siro bắn kiểu vậy Đó vậy các bạn <laughs> nhìn nó là ảo ma Canada luôn anh em à Ok nhưng mà bây giờ chúng ta đến với trận trép teo đây nào Ok Ê coi đây là gì, Đây để em solo cho xem trước nha ok ok khó chịu một xíu là mình không thể đặt cái bông keo nó thoải mái được mọi người ạ à. rồi xem xíu nữa nếu anh bắn bay đầu xem rồi không đặt được bông keo thì cay khỏi đặt bông keo sim luôn gờ vậy sao bắn không đợi mày chắc chưa nó cầm súng sấy đó ờ quên la xin cầm súng sấy <laughs> mình là gáy hơi to anh em ạ à. ui ui ui tôi gáy hơi to ấy. chưa gì đi hơn tôi gáy hơi to trời ơi oh my god bay hết mông tôi biết là anh em sẽ bình luận bên dưới là tôi bắn rất là trầm cảm cái thứ nhưng anh em hiểu một điều gần đó chứ là ờ, mình chơi lục mà sim xem xin sấy này hiểu không thôi bạn ơi đây nha, giờ chúng ta dạ, sẽ tiếp... Dạ, <laughs> chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cam của Siro nha mọi người ơi. Đấy. Rất điêu luyện. À, cái chuột của tôi, trời ơi khó chịu quá. Trời ơi, hồi anh em có thấy không? Điêu luyện quá, điêu luyện quá. Xíu rồi Sim. Đây nè. Rồi đang cố gắng ờ. hết sọt. Rồi đang cố gắng hết sọt anh em ạ. Rất chuyên nghiệp. Còn rất ít máu rồi No! No! Oh my god! em nên nhớ nó cầm súng sấy đó cay okay, okay. Em không đặt vốn keo là em chết đó cay Tôi uh, đã quá khinh thường Simi rồi đó bạn à Oh my god Nhưng mà nói em sao sấy ngay thân vẫn rất thốn nha cay Đúng rồi, trời các bạn ừ, sấy ngay thân là cũng thốn phết đấy anh em ơi Ok, bây giờ trận này là tôi sẽ bắt đầu gọi là chơi theo kiểu gọi là nghiêm túc lại nha các bạn mình sẽ chơi theo kiểu nghiêm túc lại nè bây giờ ừ. các bạn nhìn nè bây giờ mới thật sự là Kyron nè còn hồi nãy giờ là Kyron chỉ đùa thôi nãy giờ Kyron chỉ kiểu uh... trai <laughs> đâu rồi ta ông nội lưng lẻo lắm mọi người tôi không tin được đâu hmm. xin ơi xin ơi Sim ơi Moshi Moshi Moshi Moshi xin Oni-chan Đâu ở đây là cây ơi Thấy rồi thấy rồi thấy rồi Mo xí Mo xí Mo xí mo xí Đâu rồi hmm, Đâu rồi ta Ây à, Cái này hả Vãi Máu à Vãi nồi Anh em ạ Mất hết máu rồi à, Khó chịu nhờ Sao ta Làm sao ấy ừ. Trời à, Cái đó ơi Cái đó tôi phải rất chậm các bạn ơi ok ok ok sao mình đây mình nhục quá bạn ơi mình đây mình nhục quá à <laughs> nhục quá à nó lấy nhục phải rồi nhục xem đâu nè biết sao Ui trời ơi. tôi là tôi chơi lột là tôi sẽ cố gắng sấy à, cố gắng hết sọt các bạn hiểu không cho nên là nó bị khó khăn tí Ây da Rồi cũng đang muốn rất điều luyện á à Cố lên, cố lên rồi, chơi vô Woo! Hai à, Thế sợ đất quỷ thần ơi ai ai ai ai ai trời ơi rồi bắn điều luyện quá các bạn ơi ok Để mình nói chuyện nghe sống ở trên cuộc đời này đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài mà dù anh chỉ có cái quần cọc thôi nhưng mà anh bắn không hề gà đâu nha đúng rồi đó chị mà chị chỉ có cay là bắn gà thôi chứ còn gồ ai cay mà full đồ cay cỡ trần ra cái bắn gồ liền đúng rồi mình đấy là anh em nào mình chơi free fire mặc full đồ rồi bắn rất là bực rồ các bạn ạ tôi chả hiểu tại sao hết trơn luôn đấy nhưng mà nói chung là bây giờ tỷ số của chúng ta đang là hai một các bạn ơi và đúng là hồi nãy giờ là bên team mình có thắng thật nhưng mà mình vẫn chưa thắng sim được trận nào các bạn ạ à. mọi người tôi không thể nào để thua dễ dàng như vậy được trời tôi là con gái tôi cũng biết tôi gọi là chơi free fire chứ bộ đây, Nhưng mà nếu mà nói đúng rồi tôi chưa có thắng xem chừng nào hết em ơi uhm, Ủa đây là rô mà cay đâu Đây đây cay Oh shoot Yeah I'm here I'm here baby Baby à đâu rồi À đây hả à. Oh, baby no, Kachuma no. Baby Kachuma <laughs> sợ sợ sợ sợ à? sợ sợ sợ sợ sợ wow! ơi ý à đây rồi đây rồi cuối cùng là hồi nãy giờ tôi cũng đã chính thức thắng siêu được rồi các bạn à rồi à để em trận cưới này để em rồi viên này sợ không à không anh để em Damn. khó khó khó khá là khó các sợ các bạn ơi ok đây là trận cuối uh, trong cái màn solo này này đấy bây giờ để mình gọi là ra solo không với có một ngày tôi đi solo với ông đội này trời ơi tức ghê trời à, trời sim đừng có nghĩ là bọn cái bắt nạt sim làm gì hiểu không sim hay nghĩ rằng đó cái, cái, cái gì vậy trời sim hay cái what the hell sim hay nghĩ rằng cái... sim hay nghĩ à, cái... tôi hỏi là tôi định nói là cái bơm keo đó Quang nói gì <laughs> trời Sim à. Hy nghĩ rằng Ở đây nè cay ơi Ok Sim Hy nghĩ rằng là nó là một cái sự gọi là à, cho Sim cố gắng Sim hiểu không chứ không phải là à. cái gì vậy đu đu <laughs> làm cái gì vậy đu Thằng thứ hai nữa chơi trò gì luôn trời ô ôi đơ đơ bị đơ bị đơ ôi shoot ôi shoot ôi shoot né rồi lé lé lé lé lé lé No Rồi xong luôn Mình đi Damn, thực sự là rất là hay luôn các bạn ơi Ok anh em ơi, thì có lẽ là video gọi là solo hai đấu một của tôi tới đây cũng đã kết thúc rồi Và nếu mà anh em yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và nút subscribe nha Và các bạn muốn mình video hành này tiếp thì đừng quên để lại bình <laughs> <laughs> Còn bây giờ thì... kêu 2.300 Còn bây giờ đây xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo Tạm biệt, peace